À, xin chào anh em Đấy, những anh em nào mà đang làm tay cái mà anh em vẫn chưa có cái bộ hột tài xỉu mà ưng ý mà theo ý muốn của anh em thì anh em xem video này anh em có thể đặt đơn hàng anh em thử cái cái bộ hột tài xỉu mà mới nhất ở bên cơ sở tôi hoàn toàn không tan đấy mà cái bộ hột này là không phải là do bộ hột chợ mà tôi bo lại hay là cái bộ hột 14 ly mà bo số 13 hay 13 số 12 đấy bộ hột này là do chính tay tôi làm đặt tâm huyết vào đấy thì là cái bộ hột này nó đi khá là khôn đấy rất là nhiều anh em quen và anh em thân ở bên tôi đã dùng và đã trải nghiệm qua cái bộ hột này rồi nó rất là hiệu quả cho anh em đấy thì uh, cái bộ hột này nó có tỷ lệ ăn lên tới 6 70 phần trăm đấy còn phần trăm còn lại là do độ hên xui của anh em nữa đấy chứ không phải là nguyên về bộ hột mà anh em có tỷ lệ thắng đi đánh cờ bạc mà anh em phải có cái tỷ lệ hên đấy thì anh em mới có tỷ lệ thắng được đấy một xui thì là anh em sẽ thua đấy, kể cả xui anh em đánh lô bịp thì anh em vẫn thua đấy thì uh, sau đây tôi vào tôi sẽ giới thiệu cho anh em cái ờ, bộ tài xỉu mà không tang mới nhất ở bên cơ sở tôi đấy, mới nhất hiện nay cho anh em thế thì ngoài cái bộ hột này ra thì anh em được uh, chia sẻ cái cách lắc của cái bộ hột tài xỉu uh, mà tôi chia sẻ cho anh em này Đấy, một cái cách lắc mở rất là hiệu quả cho anh em cực kỳ là hiệu quả cho anh em nhé Đấy, còn nó có thể là giữ tài giữ xỉu được Đấy, anh em có thể lên tài xuống xỉu mà theo ý muốn và cái độ kết của anh em khi mà anh em lên tài xuống xỉu Đấy, hai anh em giữ ấy, thì nó lên tới 80 phần trăm cho anh em cái bộ hột này chính là cái bộ hột tài xỉu mà anh em có thể đi đấu ở tất cả những cái đấu trường Đấy, đấu trường C1 hay là đấu trường bất cứ cái đấu trường nào mà anh em chơi Đấy, thì anh em đều sử dụng được cái bộ hột tài xỉu này nhé Đó. thì đây và giới thiệu luôn cho anh em và test luôn cho anh em cái bộ hột này xem là nó như thế nào Đấy. thì cái bộ hột này thì à, tôi à, bao khôn cho anh em bao cái tỷ lệ của bộ hột này nó đi cực kỳ khôn nhé nó khôn như thế nào thì anh em đi sân chơi thì anh em lắc anh em sẽ biết anh em sẽ thấy tại vì là rất là nhiều anh em đã khen cái bộ hột này rồi nên là tôi ờ, mới có trên video này để đảm bảo cho anh em là như vậy Đấy. thì ờ, cái bộ hột này khi mà anh em lắc bình thường thì là nó sẽ cho anh em cái tỷ lệ chén tài chén xỉu chén tài chén xỉu đi đều của nó rất là đều đều đến 90 phần trăm cho anh em nhé thì tôi test luôn cho anh em này vừa tài đúng không vừa tài giờ sẽ xuống xỉu tầm 8 90 phần trăm là xuống xỉu Đấy lên tài đó Đấy, tiếp tục lại xuống xỉu đó tiếp tục lên tài Đấy, chén này nó phản một chén thì tất nhiên nó phản một chén thì không bao giờ nó phản chén thứ hai anh em yên tâm luôn là một điều như thế đó tài 11 đó xỉu 9 Đấy, tài 12 13 đấy đúng không anh em thì cái bộ hột này nó rất là hiệu quả cho anh em đấy để cho anh em đi lắc thì ờ, anh em nào mà muốn ờ, sở hữu muốn được ờ, sử dụng cái bộ hột này thì anh em cứ liên hệ với tôi đấy thì tôi sẽ gửi về cho anh em cộng với cách lắc của cái bộ hột tài xỉu này nữa thì cái cách lắc mà giữ tài giữ xỉu như thế nào thì xin phép anh em tôi không nói trên video anh em nào mua hột thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em nhé đấy thì bây giờ tôi vào tôi sẽ giữ tài giữ xỉu cho anh em hay là còn gọi là kéo cầu cho anh em đó thì uh, đang tài đúng không tôi sẽ giữ tài cho anh em này đó tài 11 này tiếp tục giữ tài cho anh em này đấy tài 11 tiếp này đấy bộ hột đi cực kỳ khôn đúng không anh em lên tài lên tài 11 xuống xỉu xuống xỉu 90 đấy bộ hột đi khá là khôn nhá tiếp tục vẫn là giữ tài cho anh em đó tài 13 này tài 11 này tài 13 tiếp này tài 11 này tài 13 15 này đấy chén này xuống xỉu giữ xỉu luôn cho anh em này đấy, một xỉu này hai xỉu này ba xỉu này đấy, 4 xỉu này đấy, 4 xỉu lên tài đấy thì cái bộ hột này anh em có thể là về anh em luyện thêm cái cách lắc của tôi chia sẻ nữa thì là nó sẽ rất là hiệu quả cho anh em đi lắc nhé thì đây chính là cái cách mà anh em đi chơi tài xỉu bịp mà không tan đấy nó cực kỳ là hiệu quả cho anh em đấy, và cái bộ hột này nó bao cho anh em cái tỷ lệ đi khôn đấy, bao cái tỷ lệ ăn độ nó cũng khá là cao đấy thì anh em nào mà muốn sở hữu thì anh em cứ alo đấy, và tìm muốn được sở hữu cái bộ hột và cái cách lắc thì anh em cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình hay cơ sở tôi ở bên xe miền Tây Đấy, video này tôi làm đến đây hết chào tạm biệt tất cả anh em